sự tích phật a di đà và bảy vị bồ tát Sự tích Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện độ kẻ chúng sanh ra khỏi ta bà, đem về tịnh độ. Trong kinh Bi Hoa nói rằng, về khoảng hàng xa kiếp trước có một đại kiếp gọi là Thiện Trì. Khi ấy tại cõi Tản Đề Lam thế giới có vua chuyển luân Thánh Dương tên vô tránh niệm thống lãnh cả bốn xứ thiên hạ một là đông thắng thần châu hai là nam thiệm bộ châu ba là tây ngưu hóa châu và bốn là bắc cu lô châu tiếng nhân hiền đồn dậy bốn phương đức từ thiện đượm nhuần khắp xứ nên hết thảy nhân dân ai nấy cũng sẵn lòng ái kính